Mến chào tất cả quý thầy cô. Hôm nay xin nói về nội dung chấm thi và lưu trữ bài thi trên IOTA. Xin mời quý thầy cô cùng theo dõi nha. Bước đầu tiên thì quý thầy cô tiến hành đăng nhập vào cái tài khoản IOTA của chúng ta trước. Sau khi đăng nhập vào tài khoản IOTA Bước kế tiếp chúng ta vào đề thi của chúng ta đã giao cho học sinh. Sau khi chúng ta vào đến đề thi, chúng ta sẽ nháy chuột phải vào đề thi. Chúng ta sẽ chọn xem danh sách đã thi. Ở đây quý thầy cô thấy trên danh sách đã thi này thì những học sinh nào chưa chấm thì chúng ta thấy có cái chữ màu vàng chưa chấm là chúng ta sẽ nháy chuột vào. Thì đối với một cái đề thi mà nó có cả hai phần đó là vừa trắc nghiệm vừa tự luận thì phần trắc nghiệm thì mặc định máy tính nó sẽ chấm tự động đây đây là những cái đáp án đúng đáp án học sinh chọn đúng và những cái câu học sinh chọn sai còn cái phần hai câu tự luận thì ở dưới này thì câu tự luận thì học sinh nó có thể là gõ kết quả trực tiếp vào câu tự luận hoặc nếu có thể là cái câu tự luận này dài quá thì học sinh có thể làm trên giấy và chụp hình gửi lên và khi chụp hình gửi lên đó, thì chúng ta sẽ chuyển sang cái tab tự luận này chuyển sang cái tab tự luận này chúng ta sẽ chấm điểm ở đây giả sử như ở đây tôi có hai câu à, câu thứ nhất câu số 7 tôi thấy làm đúng tôi cho một điểm câu thứ 8 tôi cho một điểm tôi ấn lưu điểm thì cái số điểm này nè nó sẽ được cập nhật và nó sẽ cộng vào ngay cái, cái điểm tổng kết điểm cuối cùng của học sinh thì lúc này học sinh có thể xem được điểm rồi bấm mũi tên quay quay ngược ngược trở ra thì chúng ta tiếp tục chúng ta chấm tiếp mà chúng ta chấm tiếp đến học sinh thứ thứ hai à, chúng ta chỉ chấm phần tự luận thôi à, chúng ta cho điểm chúng ta lưu điểm thì điểm nó sẽ tự động cập nhật vào đây chúng ta lại quay ngược trở ra ở đây á, khi mà muốn khi quý thầy cô chấm xong hết tất cả học sinh trong lớp thì quý thầy cô có thể xuất danh sách ra quý thầy cô sẽ chọn cái nút lệnh có cái hình ba cái gạch ngang rồi chúng ta sẽ xuất cái bài làm hoặc là xuất điểm ở đây thì có xuất Excel theo điểm lần thi cao nhất à, lần thi thấp nhất và xuất Excel điểm lần đầu tiên như vậy thì học sinh cho dù có thi bao nhiêu lần đi nữa thì chúng ta cũng có thể lấy được cái điểm thi lần đầu tiên. Hoặc là điểm thi lần nào cao nhất đó. Rồi, chúng ta sẽ bấm xuất điểm theo lần đầu tiên. Như vậy thì điểm nó xuất ra một cái file Excel quý thầy cô có thể lưu trữ cái file này lại để chúng ta có thể vào bảng điểm ở à, đây này số lần thi lý do hồi nãy tôi xuất cái cái cái cái uh, lần thi đầu tiên rồi do do tôi mới chấm điểm của một vài bạn à, một vài bạn cho nên là chỉ có một số điểm của những bạn được chấm thì nó hiện đây còn những cái bạn này thì học sinh này thì tôi chưa chấm nha tôi chưa chấm ở đây là điểm trắc nghiệm đây là điểm tự luận và cái cột này chính là tổng điểm của chúng ta rồi chúng ta có thể căn cứ vào đây để chúng ta à, vào cái bảng điểm của chúng ta đây là các cái đáp án chọn à. ở cái mục này thì thoát màn hình ở đây thì khi chúng ta bật chức năng giám sát thì những em học sinh nào mà đang làm mà chuyển sang màn hình khác thì nó sẽ ghi nhận lại ở đây à, ghi nhận lại ở đây thoát màn hình bao nhiêu lần thì chúng ta có thể nhìn vào cái cái cái, cái bảng tổng kết điểm này để chúng ta có thể là nhận xét cái quá trình làm bài của học sinh thì như vậy đây chính là cái cách mà chúng ta xuất điểm ra ngoài chúng ta có thể xuất cái bài học sinh ra à, xuất ra file PDF chúng ta lưu trữ lại để chúng ta làm tư liệu chúng ta có thể báo cáo với ban giám hiệu chúng ta lưu trữ được bài thi vân vân tổng số tư, thí sinh tham gia là bao nhiêu đó chúng tôi có thể xuất ra ở đây bài làm của từng thí sinh đây ví dụ như thí sinh này không có chụp hình bài tự luận thì nó sẽ không có hình bài tự luận nha rồi ta sẽ bấm tiếp tục ở đây chúng ta có thể chọn tất cả những cái học sinh tất cả những cái học sinh hoặc là một số học sinh nào đó ta sẽ bấm tiếp đồng ý chúng ta sẽ đợi trong giây lát thì tất cả các các cái bài thi của học sinh nó sẽ được xuất ra file PDF cho chúng ta rồi như vậy thì cái quá trình xuất bài nó đã hoàn thành và ở đây chúng ta thấy mỗi mỗi một em học sinh nó sẽ xuất ra một cái tiệp PDF chúng ta có thể lấy cái tiệp này chúng ta có thể lưu trữ lại hoặc là chúng ta có có thể dùng làm à, tư liệu vào một cái vấn đề gì đó à, đây chính là bài làm của một em học sinh rồi như vậy thì tôi vừa chia sẻ với quý thầy cô cái cách mà chúng ta vào tài khoản của chúng ta để chấm điểm cho học sinh và xuất bản điểm xuất bài làm của học sinh để lưu trữ à, xin mến chào quý thầy cô hẹn gặp lại quý thầy cô trong cái clip tới nha xin kính chào